Xin chào các anh chị đầu tư. À, tiếp tục à, những à, series à, những mô hình đến thì à, ở video này thì, à, TTF xin giới thiệu các anh chị các à, mô hình đến đạo kiều mà các anh chị nên chú ý. Đây. Vâng, vào đầu video thì à, vẫn như thường lệ à, rất mong những kiến thức mà mình ờ, TTF chia sẻ à, sẽ giúp ích được ờ, các anh chị trong quá trình đầu tư của mình và nếu các anh chị thấy video này có ý nghĩa thì hãy share video này đến những người mà cần những kiến thức ở trong video này thì ờ, đầu cái bây giờ chúng ta sẽ vào đi thì đầu tiên những mô hình đến đầu tiên chính là nến shooting star nến shooting star này là hay còn nến bắn sao hoặc là mô hình nến pin bar trong phương pháp uh, action chính là phương pháp à, hành động giá thì là mô hình nến đơn xuất hiện với thân nến ngắn nhưng lại có đuôi nến hướng lên dài ít nhất là gấp đôi thân nến một số đặc điểm nhận dạng của nến shooting star giúp chúng ta dễ hình dung là đầu tiên là thân nến hơi nhỏ giá mở cửa gần với giá đóng cửa và cả hai mức giá này đều gần với mức thấp nhất trong ngày. Thứ hai là thân nến có thể là xanh hoặc đỏ, không quan trọng. Thứ ba là đuôi nến trên dài, theo tiêu chuẩn là nên dài gấp đôi phần thân nến. Thứ tư là đuôi nến dưới, nếu có thì rất ngắn hoặc lý tưởng là nhất là không có ờ, đuôi nến dưới. Thứ năm là nằm tại đỉnh của xu hướng tăng, lý tưởng nhất là định của chuỗi tăng lần tăng dần các bạn có thấy mô hình này quen quen không à, cái bingo nó bingo nó chính là người anh em sinh đôi cùng cha khác mẹ nhưng tính cách khác tính cách để trái ngược với investor Hammer thì diễn biến tâm lý trong mô hình này được ờ, được diễn ra như thế nào thì ban đầu thị trường mở cửa tại gần mức giá thấp nhất sau đó tăng mạnh tăng lên rất mạnh trong ngày để rồi cuối cùng trở về chốt phiên ở gần mức giá mở cửa như vậy chúng ta có thể thấy sóng tăng trong ngày trong ngày đó không phải là sóng tăng bền vững trong trường hợp lý tưởng nhất thì mức giá mở cửa của nến shooting star trở nên cao hơn với mức giá đóng cửa của nến liền trước tức là phe mua vẫn đang kỳ vọng giá tiếp tục tăng hơn tăng cao hơn trong trong mức giá chốt phiên trong ngày hôm trước và liên tục đẩy giá lên rất cao nhưng lực mua là không thắng nội cái lơ áp áp được chốt lời á và cái lúc uh, liên tục đẩy giá lên cao nhưng lực mua không thắng thì ờ, giá cuối cùng thì giảm sâu trở lại tuy nhiên phe bán vẫn còn hơi do dự và phe mua cũng vậy vì giá trong ngày có lúc lên cao quá mà cho nên họ sẽ cố gắng giữ Ờ, mức giá ở trên, mức giá trên chốt phiên hôm trước nhìn chung phe bán đã thắng thế so với lượng cầu ở mức giá cao cái mô hình mô hình shooting star này chuẩn thường là một tín hiệu nến tạo chiều cực mạnh không cần phải à, có nến xác nhận tuy nhiên trong thực tế thì các à, tín hiệu hỗ trợ thêm sau xuất hiện shooting star sẽ giúp mô hình này à, chắc chắn hơn lý tưởng nhất là gặp kháng cự hoặc cái nến sau đó giảm mạnh Điều đó cho thấy rằng phe bán đã thực sự chiếm ưu thế. Chúng ta nên chốt lời dần. Tiếp theo đây là cái phần ví dụ. Đây là cổ phiếu ờ, Vinamilk vào tháng 11 năm 2020. Ôm sau một quá trình tăng giá từ tháng nửa tháng 9 nửa tháng 9 cho tới tháng 11 thì xuất hiện hai cái nến shooting star à, vào à, cuối tháng 10 và đầu tháng 11 thì ờ, ngay sau ngay sau hai cây nến shooting star là một cây nến uh, xuất hiện một cây nến uh, ngay ngay khi mà cái xuất hiện cây nến shooting star thì uh, các bạn các nhà đầu tư nên chốt lời dần thì đến uh, cây nến tiếp theo sau cây nến shooting star thì xuất hiện một cây nến đảo chiều giảm mạnh xác nhận chùa cái trend trend giảm của cái trend giảm dài của cổ phiếu Vinamilk thì ờ, cho đến nay thì cổ phiếu Vinamilk ờ, vẫn đang là đang ờ, trên dạng nhập cực kỳ mạnh rồi cái mô hình đến thứ hai là mô hình đến Gravestone Doji Gravestone Doji là cái mô mô hình nến đơn được tạo uh, ra khi giá mở cửa giá mở cửa giá thấp nhất uh, và đóng cửa đều sấp xỉ. Hai kênh lệch không đáng kể. Điểm à, đáng chú ý trong mô hình nến này chính là bóng nến trên dài, bóng nến bóng nến trên dài được hiệu là thị trường đang thử thách về tìm những vùng giá có khả năng xuất hiện được cung hay là vùng kháng cự. Diễn biến tâm lý trong mô hình này cũng gần giống như mô hình shooting star ban đầu là cái sự tăng giá có thể được đẩy lên cao theo đà tăng của những ngày hôm trước. Tuy nhiên, ở, ở ờ, đỉnh điểm của phe mua thì lực à, bán không đủ xuất hiện đây giá dặn ừ, trở lại và đóng cửa ngay tại giá mở cửa cũng chính là giá thấp nhất trong ngày sự tăng giá lúc ban đầu đã bị loại bỏ phe bán đang kiểm tra hoàn toàn à, phe bán đang kiểm soát hoàn toàn đó. thì bóng nến trên càng dài thể hiện được bán càng mạnh và khả năng đảo chiều xu hướng càng cao tiếp theo là à, đây mà là cái phần ví dụ ở đây ờ, ờ đây là cổ phiếu của tập đoàn Hòa Phát ở ờ, đô thị ngày ở ờ, thì ở vùng đỉnh của cổ phiếu Hòa tập đoàn Hòa Phát thì đang đi ngang đang xuất hiện đi ngang á thì xuất hiện một cái nến cái nến cái nến Grandstone Doji thì à, xác nhận là một cái xu hướng đảo chiều sắp tới thì ở, ở những vị trí này ấy, thì anh chị nhà đầu tư canh chốt lời dần hoặc là thoát bớt vị thế đối với ờ, cổ phiếu tập đoàn Hòa Phát ngay sau là tiếp sau khi mà xuất hiện cái nến này ấy, thì cái đường à, MA5 và MA ở ờ, cái đường MA10 và MA20 đã cắt nhau ở tại cái nến này tại cái cái ngày tiếp theo ở đó thì tại ở kênh đến tiếp theo sau kênh đến shooting star này thì anh chị ừ, theo ý kiến cá nhân của mình nhé, mọi người nên hạ thị trọng hoặc là thoát hoàn toàn khỏi cổ phiếu tập đoàn Hòa Phát vì nếu anh chị mà không thoát được tập đoàn cổ phiếu cổ phiếu Hòa Phát thì thì bắt đầu ờ, Hòa Phát đã bước vào một ờ, quá trình đào trend rất là dài và chưa biết lúc nào sẽ dừng lại đúng không ạ ở đỉnh rồi cái mô hình nến thứ ba chính là Brexit Angle Lifting thì đối với Brexit Angle Lifting thì nó được gọi là nến nhận trình giãn tức là sao tức là trước ờ, trước cây nến thứ nhất là một cây nến xanh có râu râu nến và chân nến ngắn tuy nhiên ở ờ, cây nến thứ hai là một cây nến dạng cây nến dạng tức là khi khi mà cái mở cửa thì nó sẽ mở cửa cao cao hơn so với cây nến ờ, xanh này tuy nhiên ờ, cái áp lực bán trong phiên thứ hai á, sẽ đẩy giá xuống thấp hơn uh, giá mở cửa của cây nến thứ nhất báo hiệu uh, cái áp lực bán gia tăng thì uh, cái nến nhật chìm dạng này là một trong những cái mẫu mẫu hình nến nhật đã chiều mà được gọi là coi là mạnh mẽ nhất thể hiện sự đối sức của xu hướng tăng trước đó thì đặc điểm nhận dạng của hình môn mẫu hình đến ờ, nhận chìm dạng này là burst uh, ờ, angle filling à, thứ nhất là có ba đặc điểm đầu tiên là cây nến đầu tiên là cây nến tăng màu xanh hoặc màu trắng cây nến thứ hai là cây nến dạng có màu đỏ hoặc màu đen thì cây ờ, phần phần thân nến bao phủ hoàn toàn phần thân phần thân của cái nến thứ hai ấy, tức là cái nến màu đỏ này bao phủ hoàn toàn phần thân của cái nến màu đỏ, thứ nhất là cái nến màu xanh này thì dàn cặp nến này đã nói lên toàn bộ cái diễn biến của câu, câu chuyện thị trường tại thời điểm đó ở cái nến đầu tiên thì lực mua lớn tiếp tục đẩy giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa tạo thành một cái nến tăng giá sang phiên tiếp theo á, thì cái nến Ờ, bên bán là thấy gia tăng nên đã bán ra áp lực chốt lời áp lực mạnh khiến giá bị đẩy xuống và đóng cửa thấp hơn cái nến đầu tiên điều này cho thấy phe bán đã lấn át người mua và thể hiện đang nắm quyền kiểm soát vậy ờ, khi mà sử dụng cái mô hình nến nhận chìm giảm này thì như thế nào cho hiệu quả thì nếu để một cái mô hình nến nhận chìm giảm này tồn tại thì mô hình đó mô hình này thì có vẻ hơi vô nghĩa vì nó phản ánh được sự đảo chiều giảm trong một khoảng thời gian rất ngắn còn không có gì chắc chắn thì giá sẽ đảo chiều sang một xu hướng giảm khi đó chúng ta sẽ rất là dễ mất hàng tuy nhiên nếu chúng ta kết hợp với một số chỉ báo kỹ thuật thì nó thực thì thực sự rất là tỏa sáng đây là cái ví dụ của uh, về cái mô hình cái, cái mô hình đến nhận chìm nhận chìm giảm thì sau uh, các bạn uh, đây cổ phiếu của công ty cổ phần tập đoàn thép tiến lên thì sau một uh, chu kỳ tăng giá thì thép tiến lên đã đi vào giai đoạn uh, đi ngang thì ngay tại cái này ở đây thì xuất hiện một cặp nến nhận chìm giảm thì giống như lý thuyết mà nói thì đáng ra thì uh, ở tại phía này thì cái bên mua đang thắng thế đây đang ý định đẩy giá đẩy giá cổ phiếu thép tiến lên tăng tuy nhiên tại à, ngay phiên hôm sau thì bên bên bán đã thắng thế là ép đẩy giá cổ phiếu xuống thì báo hiệu một cái quá trình giảm giá sắp tới thì ờ, ở tại ở tại thời điểm này tuy nhiên tuy nhiên các bạn nhìn thấy này cái ờ, ờ, cái cặp nến nhận chìm giảm này thì cái von nó không có quá cao thì đây báo hiệu là một cái quá trình chính chính chỉ là quá trình chính trịnh ừ, giá thôi trịnh tuy nhiên chúng ta cũng nên hạ thấp hạ thấp vị thế và không nên không nên ờ, giải ngân ở những vị trí như thế này hoặc là đợi nó trịnh xong thì chúng ta bắt đầu ờ, xem xét vào còn ờ, tiếp theo đây là các bạn đây là đây chính là cặp nến đối ngược với cặp nến nhận chìm tăng ở à, nhận chìm giảm thì đây là cặp nến cặp nến nhận chìm tăng đó sau một quá trình ba cái nến giảm liền thì xuất hiện một cái nến tăng với biên độ mạnh thì báo hiệu một cái quá trình tăng giá cổ phiếu đang đi lên đó tiếp theo là nến Evanista nến, nến mô hình nến Evanista này á, thì được tạo bởi ba cái nến à, cả, đầu tiên cái nến thứ nhất là một cái nến xanh cái nến xanh cái nến thứ hai là một cái nến với thân nến nhỏ thân nến nhỏ và cái nến thứ ba chính là một cái cây nến dạng dạng giá mảnh có thể bằng hoặc là nhỏ hơn tuy nhiên cái biên độ giảm của nó cũng gần tương đương với cái nến thứ nhất cái mô hình đến Evernista này hay được gọi là mô hình đến sau hôm được cấu tạo từ gồm giống như ba cái nến mà mình vừa vừa nói ở trên Sự xuất hiện của từng cái nến trong mô hình này đều là sự mô tả rõ ràng của diễn biến tâm lý ở trong thị trường. Á. Thì cái nến thứ nhất xanh dài thể hiện phe mua đang chiếm quyền kiểm soát thị trường. Lúc này giá đã và giá đã tăng và đang tăng rất là mạnh. À, sang cái nến thứ hai thì giá tiếp tục à, đà tăng giá tạo thành mô hình cắt nhỏ. Tuy nhiên ngay sau ngay sau đó thì phe bán đã xuất hiện kìm hãm đặt tăng của đà tăng của phe mua hai phe chẳng co dần đưa thị trường về thế cân bằng ở giữa cái lượng mua và bản lượng bán thì sang phiên thứ ba thì phe mua đã tầm có tâm lý chốt dần và xe phe bán thì tiếp tục gia tăng ờ, và chiếm áp đạo trên thị trường giành quyền kiểm soát thì tạo ra khi được tạo ra thế cân bằng hai bên từ cái đến thứ hai trước đó đây là một cái mô hình rõ ràng nhất gồm mô hình đến uh, sao hôm ở đây đây là cổ phiếu của công ty cổ phần tập đoàn đất xanh sàn Hoji thì vào tháng 6 đâu đó khoảng tháng 6 này đây sau một quá trình tăng một quá trình tăng giá thì ở ờ, ờ, cái nền thứ nhất thì bên mua đang thắng thế này đang ờ, tiếp tục đẩy giá cổ phiếu lên cao và đang ý định tiếp tục đẩy giá lên cao nữa tuy nhiên thì sang cái nền thứ hai ấy, thì uh, sau khi chốt lời được đầu đó cổ phiếu đã giá cổ phiếu đã tăng từ đầu đó khoảng giá 21 thì lên giá 26 nhỉ 26 thì khoảng lời khoảng 10 15 phần trăm thì áp lực bán cổ phiếu à, áp lực chốt lời từ từ những đội mua đất đó thì à, làm cho cổ phiếu ờ, quay trở lại cân bằng thì ở phiên thứ ba thì tức, tiếp tục cái đà bán mạnh hơn nữa ờ, thì cái phe bán là thăng thế thị trường à, báo hiệu một cái chu kỳ giảm giá mạnh cái xu hướng thị trường đang giảm giá ở những tiếp theo những ngày để phiên tiếp theo ở đây rõ ràng thị trường đã xác nhận một phiên giảm giá rất là mạnh này. ngay sau nếu mà bản thân mình giao dịch thì ngay, ngay sau khi phiên kết thúc cái này thì mình cân cân nhắc rút khỏi à, cổ phiếu đất xanh rồi đây khi mà nếu mà các bạn không rút khỏi thì à, đất xanh đã giảm giá từ 24.000 xuống còn đâu đó khoảng 18.000 và chúng ta đang chờ đợi nó bị giống bị tra tấn một thời gian rất là dài mô hình à, của à, cái mô mô hình cổ phiếu thứ năm chính là dark cloud dark cloud cover dark cloud cover hay còn gọi là mô hình nến mây đen che phủ là một mô hình nến cho thấy dấu hiệu đảo chiều của xu hướng với độ mạnh vừa phải thì với hai nến tín hiệu giống tín hiệu thì giống như tất cả các mô hình lãnh đạo chiều tăng từ từ tăng sang dạng khác thì mô hình này xuất hiện sáu hướng tăng giá đặc điểm nhận dạng của hai mô hình của mô hình này gồm hai cây nến trong đó cây nến thứ nhất là một kênh nến tăng dài cây nến thứ hai không nhất thiết giá mở cửa phải nằm ở, ở trên cây nến thứ nhất nhưng nhưng phải là kênh nến giảm giá và có giá đóng cửa dưới mức 50% của kênh nến thứ nhất mô hình DAX ground Cover hay là mô hình ờ, mây đen che phụ này á, được tạo ra bởi diễn biến tâm lý trên thị trường như thế này thị trường đang tìm kia đang đi lên và tiếp tục tăng mạnh phe mua với sự hưng phấn đã tạo ra một cái nến thân rất là dài và kết quả là một đỉnh mới đã được tạo ra tuy nhiên sau đó giá đã bất ngờ gặp phải lực bán ngược chiều đẩy giá đi khá xa xuống dưới mức thấp hơn 50% của cái nến đầu tiên khi đó mô hình Duck Cloud Cover đã được đã được tạo ra hoàn chỉnh. Những người đứng ngoài sẽ bắt đầu hoài nghi về việc việc liệu giá có còn đủ mạnh để tiếp tục xu hướng tăng không. Những người đang cầm cổ phiếu thì xu hướng chốt lời dần để bảo toàn lợi nhuận. Đến lúc này thì thị trường đã từ chối định được tạo ra trước đó và phe bán dần làm chủ tình thế nếu mà thị trường đang xuống tăng với các đỉnh và đáy được tạo ra thì cao hơn thì mô hình đắc cloud cover mô hình mây đen che phủ này sẽ phát huy tác dụng tốt hơn nếu giá đã đi vào vùng quá mua chúng ta sẽ kết hợp các chỉ báo như RSI hay MACD để kiểm tra điều này đây là đây cũng tiếp tục làm ví dụ của uh, tổng công ty cổ phần tập đoàn đất xanh thì sau một quá trình tăng giá các bạn nhìn thấy rất, là, rất là rõ ràng này sau một quá trình tăng giá thì thì thì, thì uh, cái, cái ở những cái nến này á, thì cái bên cái bên bên mua á, đang đỉnh đẩy giá lên cao hơn tuy nhiên sang sang đến cái nến thứ hai thì xuất hiện một cái lực bán lớn hơn các bạn nhìn kết hợp với cái vòn này thấy cái vòn nó lớn hơn hẳn hoàn toàn luôn tuy cái biên độ giá nó không quá cao quá cái cái biên độ dao động giá không có quá quá quá cao nhưng cái vòn nó lớn hơn bất thường so với cái nến mua thứ nhất sang đến ngày phiên tiếp theo thì ờ, một cái một cái vòn cái một cái vòn bán lớn hơn và một cái biên độ bán mạnh hơn cái lượng cái lượng cầu bán ra mạnh hơn đã xác nhận mà xu hướng tiếp theo sẽ là xu hướng giảm đạm chiều của cổ phiếu công ty cổ phần tập đoàn đất xanh ở cái nến ở cái nến những cái nến chanh tiếp theo này đây là cái cái nến hồi để bán nếu các bạn nào không bán được cái này thì các bạn sẽ ôm đến, đến tận dưới này thì cổ phiếu này đã tăng lên từ mức giá 21 ngàn và giảm xuống còn 14 ngàn cũng trà tấn tinh thần cũng hơi bị lâu á nếu các bạn nào gan cầm á, từ khi các bạn tắt máy bỏ đi làm việc khác và mẫu hình cuối cùng chính là mẫu hình 3 Black Crow mô hình này hay còn gọi là mô hình ba con quạ đen mô hình này chính là mô hình đối ngược của ờ, mô hình ờ, ba tràng đen trắng cái mô, mô hình ba con quạ đen này là mô, mô hình nến nhật được cấu thành từ ba cái nến giảm nến đỏ ờ, liên tiếp trong đó mỗi cái nến trong mô hình giá đóng cửa gần nhất bằng giá thấp nhất trong một cái nến và giá mở cửa nằm trong thân cái nến trước đó mô hình này chúng ta à, mô, mô hình này thì nói lên điều gì chúng ta có thể thấy rằng dễ dàng quan sát rằng mô hình này bằng mắt thường và không cần tính toán gì cụ thể cả mô hình ba quả đen này xuất hiện cho thấy diễn biến thị trường có biến động lớn lúc này phe mua đã suy yếu và thời điểm phe bán vùng lên ba phiên ba phiên giảm liên tiếp chứng tỏ lực bán đang lớn hơn khiến giá bị đẩy xuống mạnh mẽ xác nhận tín hiệu đổi chiều sẽ xảy ra kích thước đến ờ, càng lớn thì tín hiệu đảo chiều càng mạnh trên đây là một số cái mô hình nến và đây cái mình sẽ sử dụng ví, ví dụ phía bên trên này để các bạn thấy rõ ràng mô hình nến đảo chiều ở đây là ba cái nến đây có thể là mơ rộng thêm thì có thể là ba cái nến ờ, con quả đen đúng không ạ thì xác nhận một, một cái ờ, xu hướng giảm giá của cổ phiếu đây đây là cổ phiếu cổ phần công ty cổ phần Tasco à, lập đỉnh và ở ờ, mức giá đâu đó khoảng 53 53 thì à, cổ cổ phiếu của Tasco thì mình có nói ở những video trước thì bên mình có tham gia ở mức này ở mức giá đâu đó khoảng 23.3 và tiếp tục tham mua cái này chỉnh mua cái này cái này và bán ở đâu đó ở khoảng cây này đâu đó khoảng giá 49.9 thì sau khi mà nó cái uh, mô hình nến này á, nó liên tục liên tục bật uh, ờ, chạy bất tốc và lập định thì bên mình đã rất là cảnh giác thì sau uh, sau cái phiên uh, lập định này thì đầu uh, mình nhớ không lầm thì thì đầu phiên thì giá đẩy lên vào độ đầu trước ngày trước 10 giờ nhưng sau 10 giờ thì giá lại bị đạp xuống rất là mạnh ở phiên này thì sau phiên chiều thì giá cổ phiếu đóng cửa ở mức 50 50 thì à, ngay sáng hôm sau thì mình đã cho khách hàng của mình thoát hàng ở mức giá 49.9 và đến bây giờ thì vẫn chưa có ý định quay lại thì sau phiên à, bốn giảm đó thì hôm sau tiếp tục một phiên đáp sàn mạnh mẽ nữa của cổ phiếu HUT thì sau, sau phiên đáp sàn thì là một phiên hồi để bán ra nếu bạn nào không bán ở phiên này thì đúng cũng cắn lưỡi thì hiện tại thì à, hút cổ phiếu hút thì đang đang vào xu hướng giảm rất là mạnh giảm và khuyến khích các nhà đầu tư là không nên tham gia cổ phiếu ở thời điểm này đây là tiếp tục một cái ví dụ nữa công ty công ty cổ phần HVN tổng công ty hàng không Việt Nam thì sau một quá trình tăng giá rất là mạnh này ba cây chạy bứt tốc thì xuất hiện một cái nến giảm xuất hiện một cái nến giảm báo hiệu à, cái cái bán là gia tăng tuy nhiên sau đó ba cây liền thì cổ phiếu à, hạ cổ phiếu HVN tiếp tục giảm giá và đã báo hiệu chu cái cái việc giảm giá bắt đầu thì ở từ những cái thời điểm như thế này thì các nhà đầu tư nên canh tranh thủ thoát bớt hàng ra ở tại thời điểm này thì đầu đó xuất hiện thông tin rất là tiêu cực về ngành hàng không hình như là dịch covid covid xuất hiện đấy, đấy thì cái bán tháo bắt đầu diễn ra đấy thì ờ, trên đây là mình đã trình bày giới thiệu cho các bạn à, những cái ờ, mô hình giá đạo chiều giãn thì nếu các bạn xem video này thấy hay thì hãy chia sẻ video này đến những người cần và hãy cho mình một like một subscribe để khi mình ra những video mới nhất những kiến thức mới nhất thì các bạn là người đầu tiên xem được những video này Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.